à, bộ này thì à, sử dụng phanh dầu tay thắng phía bên tay trái các bạn nhé Đấy. À, dây dầu từ 1m6 đến 1m7 thì đủ cho các bạn làm vòng từ đằng sau về đằng trước Đây là phần cầu các đang cầu này thì có chiều rộng là 60 cm à, chiều rộng 60 cm thì à, à, lắp bánh này nó sẽ rơi vào tầm khoảng à, 70 68 đến 70 cm thì nhiều người thì cứ thích là loại rộng cho nó đi cho nó, ổn định khung nhưng thực tế thì chiều rộng này đi khó hơn so với hẹp đấy cái đấy thì à, các bạn nào mà các bạn đi, đi xe ba bánh rồi thì các bạn sẽ hiểu à, với những cái xe mà người ta làm trên thị trường ấy thì nó còn hẹp hơn nó chỉ độ khoảng à, 60 cả bánh thôi nhưng mà đối với cái dòng cầu các đăng thì không thể làm hẹp hơn được bởi vì à, nó đã sát đây rồi Đấy, cái phần này nó sát lắm rồi không thể thu gần hơn được nữa thì cái này là 60 thì nắp bánh nó lên khoảng 68 67 68 đây là những cái phụ kiện phanh dầu của nó này đường kính à, lốp là là ngang với lốp A blade các bạn nhé rất là to đường kính lốp là 50 cm số lùi này thì à, có thể dùng cho các loại xe rim way các thứ à, đều dùng được xe Yamaha các kiểu luôn thì cứ dùng loại nào thì bên em sẽ đưa số lùi loại đấy cho nó phù hợp Ờ, mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. hả để anh quay một vòng nữa Đây, quay anh chạy Chạy trong này đi chứ đùi này tiến đi chứ Ờ <laughs> Quay cả xe Đường đi đường nào ấy đi xa thì em chả nhìn thấy đâu đâu Ở anh đi xa em chả nhìn thấy đâu đâu vâng, để em quay tí đã đi tôi đi luôn phát rồi